cho em Dù đã trái tim anh cứ phát tiền vì em mà thôi Và em cũng yêu anh Chỉ muốn đến bên anh Sao tới bao nhiêu buồn lo Cause I just wanna make you my baby giờ thì người đã lạnh lùng hạnh phúc bên ai rồi đâu còn thân còn nhớ đến một người đã từng yêu đã từng có gia đình những kỷ niệm một thời nên còn nhớ mọi chuyện cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi giờ càng nghĩ đến chỉ khiến ta thêm buồn thôi những nỗi đau đã sâu trong tiềm thức sẽ mãi không thể nào phai giờ anh chỉ ước thời gian để được nắm tay em bước đi trên con đường dài dù anh biết chặng đường còn nhiều chốn gai nhưng trong tim anh ngày mai rất tồn tại chuyện cũng đã kết thúc từ xa lâu rồi giờ càng nghĩ đến chỉ khiến ta thêm buồn thương ta ngân ngờ Dù ngàn kia ta vẫn chờ Chỉ cần có phút giây để trao yêu thương it's always you It's always you it's always you It's always you It's always you So. không biết quá khứ của em là gì anh chỉ muốn là người đến sau nhưng sẽ là cuối cùng anh sẽ nắm tay em và đưa em đi qua những tháng năm buồn vui để đến cuối chặng đường em vẫn sẽ là người anh yêu thương